dịch bệnh lan khắp ta bà xót thương trần hạ nhà nhà khổ đau cả thế giới đồng nhau cầu nguyện à, nên đồng lòng cứu diễn trần ai tí thời phật tổ giáng lai tứ kỳ phổ độ truyền bài thánh kinh bình tâm hãy sửa mình tu tịnh đừng nản lòng bình rình thiết tha con ơi một kiếp người ta sanh già bệnh chết nghiệp chúng sanh nặng